anh em thắc mắc là tại sao hôm nay tôi lại chơi nhiều à, Hunter đến như thế Thì tôi phải nói thật là như thế này Là thứ nhất là tôi rất là thích chơi Hunter Tôi rất là đam mê Hunter Thứ hai ấy là có thể là sau cái update một hai ngày nữa Chúng ta sẽ rất khó để có thể chơi cái bộ chiến Hunter được nữa Chính vì thế nên hôm nay chúng ta sẽ sâu hết những cái gì tinh túy nhất trong cái bộ Hunter Cho anh em xem nhá À Mew Mew Baby à? à. à Mew Baby à? Mew Baby à? À, vậy. nhầm nhầm nhầm. <laughs> Sorry anh em nhá, tôi lại nhầm với một thằng Black ở đấy. <laughs> Mew Baby. Ui giời. Tên nó nó đọc liền vào như thế nó bị nhíu. Không biết bố nào vào săn hay bố nào xem đá ở stream Kinh thật Nói chung ấy là tôi có kinh nghiệm rồi Bật bảng lên là tôi cố định một con anh em ạ à. Chỉ cần cái con đấy nó lệch khỏi cái vị trí ấy thôi là tôi biết ngay Làm sao mà lừa tôi Không lừa đâu Trận, trận này chơi gì đây <clears throat> Lại búa xét Nhưng mà ra hai con Hai con này anh em ạ à. Lóc lại cho anh em thấy là chọn line up đầu game ấy với cái đồ ấy nó quan trọng lắm nhá ừ. chúng ta chọn uh, chọn đi cái đội hình nào trận này có Tetsulami chúng ta rất dễ có thể chơi bộ Hunter này ừ, bật truyền thuyết lên mà có Tetsulami thì đi Hunter nó là một cái sự lựa chọn rất hợp lý nếu mà chúng ta có cái búa sếp <laughs> điêu cho đầu bít lửa Nguyễn Đình Hiếu stream vui vẻ Cảm ơn anh em Nguyễn Đình Hiếu nhá Cảm, cảm ơn anh em Dolet <laughs> Không anh em ơi Anh em uh, Minh Thanh Hoàng bảo điêu À cái, cái gì uh, Việt thắng Bùi bảo là con Rubik nó vẫn ở đấy Nó không đổi đâu Sai nhá Anh em thế là anh em xem anh em không để rồi Con Rubik nó để đổi sang phía bên phải của tôi một lần <clears throat> Ui mẹ ơi lại Hunter rồi Đấy nó là như thế đấy anh em ạ Búa xét thì chỉ có Hunter thôi Không nói nhiều Búa xét đầu game Không nói nhiều anh em ạ Hunter rồi Chốt đồ luôn này Tôi chốt đồ luôn này <clears throat> Hunter để cần gì BKB ba tia ba tia thì nó chỉ là cái món đồ thứ hai ưu tiên sau cái MM thôi Cái món đồ này tôi sẽ giữ Tôi sẽ tính uh, trong cái thời gian sau Sẽ có cái thời gian là chúng ta sẽ biết xem là chúng ta chơi cái gì Thua này Đây rồi ba hân tham tí đã anh em ạ tham tí đã một lần rôn thôi một lần rôn thôi đang thua đúng không thua round này cũng không sao nhá thua round này cũng không sao thua round này không sao chủ yếu có một lần free roll Thua round này rồi Thua round này chắc chắn thua rồi Nó bắp vào cái con súng thì thua rồi Ơ ờ, không Chưa chắc Chưa chắc Chưa chắc Ờ Có một lần free roll nhá Cơ hội này rồi Tôi không chơi mech anh em ạ Tôi không quen chơi mech Roll một cái Rôn cái Ok Thôi Ờ Bây giờ phải cho ba hắn vào Bây giờ phải cho ba hắn vào rồi chỉ được một lần thôi anh em ạ Phải cho ba han vào không là mất chuôi đấy Thắng một cái là cho ba han vào luôn anh em nhá Thế thì mình mới có thể giữ, được chuôi Chơi Hunter phải có chuôi anh em ạ Không có chuôi là thua Thôi đừng để mấy cái con này nó lừa Đừng để mấy con này nó lừa Form bài hăn rồi thì đừng để nó lừa rồi round này có thể up cấp này Lên 8 up, up được này Cho 3 mic vào này Đấy thế là vừa 3 hand 3 mic ở level 6 Sau đó chúng ta sẽ được những cái lần roll free Để kiếm ra được cái dàn hunter 6 con Sau khi đủ 6 con hunter rồi Thì chúng ta làm cái gì cũng dễ Nói chung là cái tầm đấy là ổn áp đến round thứ 20 nha anh em nhá Đấy thế thôi Còn bây giờ thế này là rất ổn rồi Ôi ôi ôi ra con gấu kìa cái gì kìa Ui Mẹ nó lướt hai phát kìa Sợ thật Đấy rồi Đó Roll thôi, roll thôi, free roll mà Roll cái Roll cái rồi, ui rồi ơi Thôi nhá Thế là đủ rồi Đến đây là đủ rồi anh em ạ Bán, bán, bán, bán Thế thôi Không tham, không tham, không tham, không tham, không tham, không tham, không tham Đây rồi hai đỏ vào cho tôi Không tham anh em ạ Thế là đủ rồi à, Đến đây tôi uh, ờ, lấy có một anh em Có hỏi là tại sao uh, sau khi update chúng ta lại không chơi được 9 Hunter nữa thì chơi thì chơi vẫn được thôi anh em ạ Có điều là nó sẽ rất là khó xây dựng cái bộ 9 Hunter Bởi vì hiện tại ấy, là chúng ta có cái con ờ, Lava Saman Chúng ta có con Lava Saman Thì chúng ta có thể kết hợp bốn đỏ với cả 6 Hunter ở level 9 Nó sẽ giữ máu Đấy, còn sau khi update thì chúng ta không còn cái con Lava Saman này nữa Chính vì thế nên là bốn đỏ kẹp với cả Saman ấy bốn đỏ kẹp với cả Saman và 6 Hunter ở level 9 thì nó sẽ không có cái bộ đấy. Chính vì thế là cái cái line up mà kẹp được bốn đỏ nó sẽ khó hơn rất nhiều. Khi mà bốn đỏ là chúng ta phải kiếm thêm được một con bốn tiền nữa cơ. Mà cái con bốn tiền đấy thì nói chung là nó cũng ờ, có cái chức năng giữ máu đấy, nhưng mà nó không có cái bộ Sama nó không hết được một vài con quan trọng vào đầu game. Chính vì thế nên là nó sẽ rất khó để chơi một cái nữa đấy chính là cái việc là nó là một cái con đắt tiền so với cả con Lava Saman chỉ có hai tiền thôi. hai tiền thì bao giờ nó cũng dễ ra hơn và nó cũng dễ lên được hai sao hơn so với một con bốn tiền hai sao. Chính vì thế nên là cái con Lava Saman này nó nó bị xóa đi thì khiến cho cái bộ Hunter nó sẽ ít người chơi hơn. Đấy, mặc dù là nếu mà anh em lên đủ 9 con nhá, có Tsunami 9 con Hunter thì anh em vẫn mạnh như thế thôi. Nó không khác gì. Tuy nhiên là trên cái con đường mà dẫn đến cái thành công ấy nó sẽ trải qua nhiều nước mắt hơn Việc sau update thì có thể kiếm được bốn đỏ sớm nữa là khó đấy Khó đấy Nó không dễ đâu <coughs> Rất khỏe nhá Trận này có rất nhiều thằng chơi gót Ồ oh, Trận này có gót có mech khá xanh Trận này tôi không phải xanh đâu anh em ạ Tôi đang là cái thằng khá yếu ở trong cái bản đồ này Như tôi đang nhìn thấy ở đây là tôi khá yếu đây có rất nhiều thằng khỏe ở trong cái trận đấu này Anh em thấy cái thằng vừa rồi nó gặp tôi ấy, nó gọi là thằng khỏe vãi đái mà nó vẫn đang có chữ thua ấy kìa Rất đáng sợ Chưa đủ, chưa đủ 6 ăn Round sau chúng ta sẽ cho Chắc chắn là chúng ta sẽ phải cho bốn đỏ vào rồi bốn đỏ may ra mới giữ được cái chuỗi này Khá căng thẳng ở đây Anh em thấy không Phiên bản này ờ, bốn đỏ nó ra rất dễ Trận này có ai chơi chín đẹp không Đấy phải xem thằng nào chơi chín đẹp không Trận này nếu mà đi Hunter thì chúng ta sẽ bị thua nhà mất Chúng ta ăn được nhà gót Chúng ta ăn được nhà hai nhà gót Chúng ta thua nhà gấu Chúng ta ăn được nhà bit Chúng ta thua nhà Clyde Vậy là tính ra nếu mà đi Hunter thì chúng ta vẫn có thể đánh thắng được khá nhiều nhà Vậy nên là tôi quyết định đi Hunter So về cái việc là nhà thắng và nhà thua thì rõ ràng là Chúng ta đi uh, Hunter chúng ta thắng tới tận 4 nhà cơ Chúng ta thắng tới 4 nhà cơ Hello chào Vũ Tuấn Kiệt nhá, chào anh em Đấy chính là cái cách chọn bài của tôi Khi mà tôi đầu game tôi chọn một cái con đường mà Nó counter hồi he hầu hết những cái nhà còn lại Nếu mà vừa layer ra cây ấy Chúng ta soi mà chúng ta thấy là cái nhà Hunter này nó bị counter quá nhiều á Thì có thể chuyển sang 9 đẹp nhá Đây này, chúng ta có thể đi 9 đẹp Nhưng mà không, trận này không không cần đi 9 đẹp Bởi vì cái trận này này Là cái nhà Hunter nó counter được nó chỉ sợ hai cái nhà này thôi đây hai cái nhà này thôi nhà gấu nữa thôi tức là sợ có ba nhà thôi anh em ạ còn những cái nhà còn lại ăn được hết kể cả nhà bit nhá nhà bit cũng ăn được lên game cái nhà hunter không sợ nhà bit đâu nó chỉ ở giữa game nó hơi sợ một chút thôi trận này có tsunami thoải mái trận này lại tốt rồi anh em ạ đồ thì có vẻ hơi khèo nhưng mà vẫn tốt được vẫn tốt được có cấm đánh ở đây nhưng mà trận này có goblin là phải ghép cậy gai đấy sẽ phải có một cái đồ cho gậy gai tất nhiên goblin cái tầm này thì nó sẽ yếu nó sẽ không thể đánh được tôi tầm này thì không thể đánh được rồi Doom Doom trên này gót có Doom nhá anh em nhá Lấy Doom luôn Thọt tiền cũng lấy Không có vấn đề gì hết Mình đang chuỗi thắng mà Chuỗi thắng thì phải tích bài nhiều vào anh em ạ Morphling vẫn chưa có Berlin và đồ rất khéo đây khi mà ra mẹ mặt lạ hút máu được. Trong khi đấy thì có một cái nhà chơi Medgod. Nhà chơi Medgod là cái nhà mà nguy hiểm hơn. Trong cái thời điểm hiện tại có khi là cái nhà chơi ờ, Medgod là cái nhà nguy hiểm hơn so với cả cái nhà nhà nhà nhà Morphling. Rồi, một linh ra đây Mày ra đây Đuổi Yếu à, lướt một phát thôi Chơi nai Lai này là chơi lai rồng này Không phải lai uh, ờ, Akali đâu À không phải Avenger Clyde 3 sao đâu Đây là chơi up cấp lên 9 Up cấp lên 9 rồi không làm gì cả anh em ạ rao sau lên 8 kẹp Doom Hoặc là hai Hunter hai con súng À, thằng này chuyển rồi, không chơi gót nữa mà đã chuyển sang chơi human nhưng mà có vẻ quá tự tin về cái đội hình khèo này khá yếu thằng này sẽ không thể nào lấy được những cái cuốn sách đâu đổi bài đây là sai lầm rồi đây gặp luôn ôi giời ơi thế thì sai rồi bạn ơi đấy là sai rồi sai rồi sai rồi sai rồi không thể thắng được với đội hình yếu như này Trận này tôi nghĩ là tôi còn giữ chuối lâu hơn cái trận kia các anh em ạ Hiện tại là tôi nghĩ là chỉ có Goblin full bộ may ra sáng ăn được thôi Goblin mà đủ bộ hoặc là cái bộ gấu này Nhưng mà gấu này bây giờ chưa có Saman đủ thì Đây đây vẫn đang mua Saman Thiếu một con thôi Thiếu một con Saman nữa thôi Bánh bao chưa gặp đúng không Cần phải gặp cái nhà thằng đấy sớm Về Insect đi anh thì chả việc gì về về Insect cả anh em ạ Bài này rõ ràng chị đi Hunter là lợi thế nhất rồi Tôi đã phân tích từ đầu game đấy Là nó counter lại tới 5 nhà còn lại và chỉ thua mỗi hai nhà thôi lên game chả sợ nhà nào cả <clears throat> Tại sao lại phải đi chuyển sang chơi, chơi khó là đi Insect Insect chỉ gặp ví dụ như 9m này 9m thì đi Insect rồi Chuyển Insect nếu mà nhiều 9m quá Hoặc là có thể là bộ uh, ngày trước có bộ Exit thì cũng chuyển insect cũng ăn được đấy nhưng mà cái tầm này thì không nhá tầm này bài cứ thế này thôi mờ mờ thôi cho đu vào Cứ chơi bộ thông thạo 10 này anh em học được hết Khiếp Ngại quá gờ cứ phải chơi <laughs> Anh em có thích top 1 chưa còn anh em mà chơi bài lạ Anh em top 8 anh em chơi cười tôi gì lốt trận này đâu lại chơi bài lạ vậy Ví dụ như có anh em bảo chơi Insect thì có thể là bài trận sau chơi Insect với anh em Nhưng mà nếu mà chơi kiểu mà không phân tích game này Không đánh giá line up từ đầu ấy Thì chắc chắn là top nó không cao đâu Anh em ạ à. Đi đâm đầu vào một cái layup từ đầu thì chắc chắn là tốt không cao đâu Chúng ta phải phân tích xem là đi cái gì thì nó counter được Những cái thằng còn lại ấy Thì chúng ta mới tốt được <coughs> Rồi Có rồng kìa Dragon Clyde Có thể đi được không có ba tia mới chơi được nhá Không có Trận này tôi không có ba tia Bỏ luôn nhá chín han luôn Nếu mà chuyển dòng Egosit thì nó sẽ sợ những cái nhà nào Nó sẽ sợ cái nhà Nó vẫn sẽ sợ những cái nhà như Goblin Không sợ nhà Clyde nữa Nhưng dòng Egosit thì nó sẽ sợ Những cái nhà như là God kết hợp với cả Saman là sợ Những cái nhà chơi Saman là sợ Nhà này không biết là có phải chơi Saman không đây Godmore Đây rồi, lai rồi Nhưng mà lai này chưa xả tiền Lai này chưa xả tiền, khá yếu Ăn được Rồi rồi, đợi tiền lên thôi anh em ạ Tầm này, <laughs> tầm này thì mất chuỗi mà kệ nó thôi Tôi không quan tâm lắm Không phải lên 9 thì là là ấy luôn này Yên tâm luôn này Lên chín tôi chỉ sợ gặp cái nhà gấu kia xong rồi bị mất chuỗi ấy. Lên chín nó, nó Nó sai lầm lắm Cái nhà thằng gấu kia nó, nó Khá là khỏe với cả 4 Saman rồi Hay lên chín nhá Tôi cảm giác là phải lên chín ở round này luôn Anh em ạ Có một cái cảm giác là rau sau gặp cái thằng gấu Đây chỉ là cảm giác trong game thôi Kinh nghiệm thôi <clears throat> Chưa gặp Tao sau lửa mới gặp Vậy là chúng ta gặp thằng gấu ở round thứ 19 Nhưng mà may áp cấp đấy Đấy là tính toán chuẩn Áp cấp mới ăn được thằng này anh em ạ May, may áp cấp bốn đỏ vào đấy Ui, mẹ tí mất chuối Nó vẫn là cái linh cảm chính xác Ui xôi ui Chính xác, linh cảm rất chính xác Còn round này sẽ gặp thằng gấu <laughs> mẹ lướt đéo lướt được chúng con nào luôn ơ ừ, ôi giời lướt gu ôi lướt được chúng một con mẹ ui ôi ôi cứ vẫn khỏe đấy nhở vẫn khỏe nhưng mà xếp hay mẹ rồi ôi tỉnh quá mẹ tí thì mất chuôi nhưng mà xếp hay anh em thấy không con gấu nó lướt được chúng đúng một con mẹ sa man với chúng tôi xong cái chuôi này nó được giữ tới round thứ 21 anh em ạ đỉnh các nhà bậc cao <clears throat> Thôi sao Chắc trận này top 1 thì đi ngủ luôn Lâu rồi chưa thấy anh em like nhở Lâu rồi vẫn chưa chưa chưa chưa coi như là là là là, là, là kêu gọi anh em like thì anh em thấy hay thì anh em like nhá cho tôi tí động lực để tôi tôi tiếp tục cống hiến <laughs> chia sẻ kinh nghiệm mẹ đùa anh em biết bao nhiêu kinh nghiệm xếp bài rồi mà chán thật sự chán thật sự ấy chia sẻ bao nhiêu những cái bí kí mà chưa thấy anh em like từ lấy giờ anh em biết được bao nhiêu bài luôn lộ hết cả hàng họ ba tia Ảo thế nhở Đồ ảo thế nhở Des Vừa mới vô đã like Cảm ơn Minh nhá Cảm ơn anh em <clears throat> Có liệu có gặp lại cái thằng gấu đấy không nhở Ui mẹ ơi sợ thế nhở Tầm này bây giờ tôi mất chuỗi là chắc rồi anh em ạ Yếu rồi bắt đầu tầm này yếu chín qua thôi rồi À chưa chưa chưa chưa hai chưa chín ua thế đi ăn được ăn được ăn được hmm. ăn được ăn được rồi ôi anh em ơi anh em vừa bảo anh em like anh em cho phát gấp đôi luôn ạ gấp thép gấp đôi luôn nãy mới có 20 like bây giờ lên phát lên gần 50 like rồi cảm ơn anh em nhá anh em chắc là yêu quý tôi nhưng mà anh em quên anh em anh em quên không like Trận này có Warrior chắc chắn phải có Dark Spirit rồi anh em ạ Điều nói nhiều Dark Spirit Tí nữa 9, 9 han nó lại đấm cho Vêu mỏ thôi nhá Cái slot thứ 10 ấy Tôi nghĩ là cho Dark Spirit sẽ không có slot cho Doom đâu Vứt Doom <clears throat> Vứt Doom, vứt Doom, vứt Doom Slot thứ 10 là slot của Dark Spirit 2 sao <clears throat> Chính xác Trận này có 9 Wario còn nếu không thì nó sẽ làm con 5 tiền khác Ví dụ như là con Squire để counter Con Bom để counter vào những cái con Như là Beat Tầm này chắc là tôi bị thua cái thằng Beat này thôi Thua thua thua thua thua Không ăn được Ờ Ờ chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa bạn ơi Chưa chưa chưa chưa chưa ôi thua thật rồi mất chuỗi thằng bit rồi mất chuỗi thằng bit rồi con mẹ nó đẻ kinh quá ui rồi ôi xếp bao nhiêu không bằng cặp thằng bit xếp bao nhiêu không bằng cặp thằng bit này thật cái hàng về trước của nó hơi mỏng Rồi 50 tiền luôn hai sao đã uhm. ổn áp Thằng luôn luôn bắt đầu lên rồi nhá Thằng bit được khỏe đấy Tí nữa là slot thứ 10 là cho bom này Cho dash spirit Thay ra thay vào thôi anh em ạ Đấy Còn uh, những cái thằng khác thì Chúng ta counter bằng bộ 9 han được Dark Spirit counter cả cái thằng Goblin nữa Chơi lai chơi rồng Chơi rồng phải chơi ở 9 cơ Tức là cái bộ này nó phải mạnh ở 9 anh em ạ Bộ này ở 8 hơi khéo nhá Tức là cái thằng này nó chơi Nó không phải là nó chơi kém đâu Mà nó chơi cũng đúng đấy Nó chơi cũng đúng đấy Nhưng mà có điều là nó phải Cái bộ này nó mạnh ở 9 Còn cái kiểu chơi mà Glacio hai con ấy Kết hợp với cả Cái con uh, Egosit Rồi thì Avenger Clyde làm co ấy Thì nó chơi ở 8 được Rồi chúng ta roll rồi ừ, rồi bọn, này lên ba cho bọn này lên ba à? chỉ được chọn một trong hai cho con thỏ lên ba có vẻ hợp lý hơn cho thỏ ba khỏe hơn chọn một trong hai thôi nuôi con thỏ ba Morphling 3 sao này Không sợ Anh em thấy chưa Hunter khỏe chưa Ui giời ơi Morphling bây giờ ao meta rồi Tôi nói từ hôm qua rồi Thỏ ba thật này <clears throat> Chuyện này thỏ ba thật Thiếu con Tesu nữa thôi là đủ 9 hăn nhá 9 hăn thiếu Tesu Anh em hỏi là tìm ra cái chân lý championship chưa Thì cái bộ này nó không phải là cái bộ đánh ở cái vòng bán kết ở đâu anh em ạ Nếu mà anh em có kinh nghiệm chơi thì anh em cũng biết Còn nếu anh em chưa có kinh nghiệm chơi thì tôi chia sẻ anh em là để vào được cái vòng bán kết ấy Championship thì anh em cần là cần top 1 Chứ còn top 2, top 3 thì nó không ăn thua đâu Anh em cần càng nhiều top 1 càng tốt Lên đi, ô hay, lên hay sao cái Còn con súng ở kia Cung đen ưu tiên con đỏ tăng cơ trước anh em ạ Bình tĩnh, mấy cái con đỏ kích hệ thôi Trước tiên là hàng Hunter phải lên Đấy, gặp cái bọn Goblin thì thua thì đúng rồi Gặp Goblin thì chịu rồi Trận này phải ghép cái gai đấy <laughs> Cũng đéo thua cơ Ồ, ồ Có thua nhưng mất ít máu Có thua Goblin thì tí nữa sẽ gặp mấy cái thằng kia nó sẽ đánh chết thôi to kill, aim Bình tĩnh đã, không có slot, không có tiền đâu. Roll từ từ á. Trận này có gậy gai chưa có thiếu, thiếu thiếu que. Nhưng mà phải để xem xem là chúng ta có gặp cái thằng đấy không ấy. Tôi chỉ sợ là cái thằng Goblin này nó gặp mấy thằng mết ấy nó đấm nó chết thôi. Gặp bit cũng chết đấy chứ đừng nói gặp bết. Chưa có bom thì gặp bit cũng chết. Thôi chết rồi Quên không xếp lại thì thằng này nó sẽ đẩy tôi mất một đống máu này Cũng không mất nhiều màu lắm đâu Cũng không mất nhiều màu lắm đâu Ít thôi Có khi ghép BKB chứ ưu tiên súng 3 có khi ghép BKB Trận này đồ không ngon lắm Thiếu que quá, phải hai que nữa anh em ạ Trận này phải thêm hai que Dù sao thì cũng đang giữ máu rất tốt đấy nhá Anh em có thể thấy là bây giờ cái lượng máu của tôi nó rất cao Chết rồi Mất nhiều máu quá 18 máu ạ Trận này không ra Tesu thì chỉ đứng top rồi thôi chỉ còn top 1 hơi khó Trận này top 1 hơi khó Trận này cố gắng đứng top thôi anh em ạ <clears throat> 6 han 4 saman hai đỏ mạnh không anh không nha em nhá yếu nó thừa nhiều slot quá bọn hunter 6 hunter ấy, nó nó lết game nó yếu lắm anh em ạ 6 hunter lết game nó yếu lắm súng lên 3 thì cũng thế thôi thà thay cái bộ đấy bằng bộ 6 glacier mạnh hơn nhiều co dồn hết cho con lancer ấy nó có khống chế nữa có giữ máu Goblin có khi thua này Tôi có đồ cái Giờ con rồng kia nó lên được hai con rồng ba tiền lên hai có khi thằng Goblin thua ấy chứ Thấy không Vào đây bị đẩy đi này Đẩy ngay Đấy Ui rồi Goblin bị Hunter bắn cho chưa chín Hunter đâu Bắn nó lủng đầu luôn 9 warrior vẫn sống chưa vứt được đát đâu 9 war mạnh lắm anh em ạ Sợ lắm năm mươi tiền roll rồi Máu vẫn giữ được tốt Súng ba thỏ ba này Súng ba thỏ ba rồi ra tê su bắt đầu vứt hết đỏ đi Lên 10 kẹp đát xong Hết phim Thế thôi Bit thì sắp đi rồi Bit thì tôi nghĩ là cái thằng Bit kia kìa Ờ thằng bit đi rồi Ôi thằng bit đi rồi Đấy tôi biết ngay Thằng bit thì nó sẽ gặp cái bọn gấu hoặc là Gấu Saman hoặc là cái bọn 9 Warrior này thì nó đấm thì cũng đi thôi Đồ trận này khéo quá nhờ Ba tia à? Không không không Không lấy ba tia nhé trúng tiếp Ưu tiên súng trước anh em ạ. Con cung đen kích hệ đó, Kích exit. chín qua này, đây nó là khó này cho tôi này. Khó cho tôi. Sợ chưa? 9 vua đấm 72 Mới có 71 thôi nhưng mà đánh rất kinh Đấy có nhiều thằng đi rồi Thêm gậy gỗ nữa MM Hack Từ từ roll súng ba đây anh em ạ Súng Súng Thỏ ba Từ từ đã dồn đồ cho thỏ đã Từ nhà tôi vẫn chưa biết ghép cái gì đâu Goblin hay là ghép để counter lại cái thằng kia thì từ từ đã anh em ạ Goblin chết chưa? Goblin chết rồi không cần ghép gậy gai Goblin chết không cần ghép gậy gai anh em nhá mờ nữa Một cái mờ mờ nữa Đây này, đấy Anh em thấy sức mạnh rồi chưa? Không chơi ngu đâu Biết chơi đấy, biết chơi đấy Biết chơi đấy, không chơi ngu đâu anh em ạ Biết chơi đấy Còn mẹ cá lồng 2 sao rồi ạ Sợ rồi Chết rồi, máu thấp quá rồi Chưa ra su này Súng 3 Ui mẹ ơi vừa cứu lúc luôn Lên 10 chưa kịp Round sau có sống được round này không Có sống được round này không vậy Gặp thằng 9 qua Có sống được không Có BKB cho súng Ăn được không 9 qua Có ăn được không vậy Ui trông khó trông khó Súng toàn bị đứng im đấy kia Chết rồi, súng bị bớ rồi kìa Nhưng mà chưa chết được round này Round sau có Dark Spirit 2 cho vào là có thể ăn được Được anh em ơi tôi tính rồi Gặp bọn này không sợ Không sợ không sợ Vẫn có cửa ăn Vẫn có cửa ăn Vẫn có cửa ăn <clears throat> Round này có ba tia là ăn được nhá Dash Spirit đây rồi có đồ rồi Không sợ đâu anh em Vẫn có cửa ăn Vẫn có cửa ăn được thằng đấy Thằng đấy nó có cái gì Nó có một cái nào nó không có cái Blink Đấy là điểm yếu của thằng Wario đấy anh em Không có Blink Trận này Wario không có Blink có thể chơi được Yên tâm Wario phải có Blink mới chơi được tôi cơ Trận này 7 máu lật kèo này căng này Dash 2 Cho xin con Dash 2 đi <clears throat> Chơi được Mấy thằng này chơi được Yên tâm Chơi được 7 máu lật kèo Ăn hộ tớ Được rồi, được rồi, được rồi, Đắt hai thôi, đắt hai thôi Cho xin con đắt hai bạn ơi cho xin con đát hai đát hai đát hai trứng Trứng trứng trứng trứng Trứng Bom đéo cần Đát thôi đát thôi đát thôi đát thôi Mm-hmm. Hay chưa Nhưng mà con bảy nó đứng ở vị trí kia Thôi chết mẹ rồi Không ổn không ổn không ổn không ổn Ăn được không Có Dark Spirit đây Không thể nào thua được Ăn đi Ăn hộ tớ Ồ như nào Bánh bao đã phải ra đi Ok Trận này lại top 1 rồi anh em ơi Mọi sợ thế nhở Món đồ cuối cùng chính là cái chém lan Đát 2 Đát 2 Không có Nhưng trận này chắc chắn là chúng ta thắng rồi Rồi ôi anh em ơi bảy máu lật kèo Thông thạo 10 20 máu đi luôn Tiến đối thủ trong một lốt nhạc Cả hai thằng 9 warrior và cái thằng Saman đều bị tiến trong vòng một round Với 20 máu Mẹ Rồi ôi chân lý Tính toán chuẩn đến từ vị trí của Tuấn Cơm Người cay nhất ở trận đấu này chắc là thằng uh, Wario anh em ạ Mẹ ra là con Sven 2 nếu mà trong clip của tuần cơ Mình chắc top 1 rồi đấy <laughs> Tiếc thật Ra Sven 2 full đồ vẫn thua Bị quả đẩy 20 máu Quả bị đẩy 20 máu Chắc giận tím người <laughs> Nói chung là đấy anh em thấy không Chúng ta tri ân nhưng hôm nay tri ân Buổi cuối cùng tri ân với ờ, bộ Hunter Anh em sau cái update chắc chắn là anh em ít khi thấy tôi chơi bộ Hunter Trong cái livestream lắm nhá Đấy, rồi rất là cảm ơn các anh em và hẹn gặp lại các anh em vào những cái buổi livestream lần sau